vn Hey yo và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên là cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và mọi người cũng đừng quên là hãy theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nha mọi người ơi Alright thì ngày hôm nay như các bạn có thể thấy là trong video lần này của Karen thì có xuất hiện um, hai cái cam luôn các bạn à Đây à, bây giờ chuyển qua cam bên kia đây đấy các bạn có thể thấy đây xin giới thiệu với các bạn đây chính là em gái mưa của tôi anh em ơi hả à? em gái mưa mày nói gì cơ ủa đây là em gái của ông đấy hả ờ đây là em em gái mưa của cai á siêu biết hả Ủa mới em gái khi nào tôi không biết vậy Ôi trời ơi Cai Cai nói thật với Sim là bên ngoài Cai ờ. có rất nhiều em gái mưa Chẳng qua là Cai không nói thôi <laughs> Nhưng mà cái đùa nha sim chứ sim đừng có tí nó cái tắt video thì sim ờ, đòi chửi cay chết rồi luôn á ok hôm nay mình đã rủ ờ, gọi là gọi là em gái 10 vậy thôi chứ thật ra mình ờ, bạn này tên là ruby anh em à hôm nay tôi đã rủ gọi là ruby vô đây để có thể gọi là solo một cái trận tự chiến nha mọi người ơi như các bạn có thể biết đó là khai với lại sim là chơi cũng FIFA cũng khá lâu rồi nhưng mà chơi vẫn còn rất là gà luôn và tôi nghe nói rằng bạn nữ này còn thắng cả siro luôn á mọi người nhưng mà siro là người chơi best nhất team mình mà vẫn còn thua vậy thì không biết trình độ sẽ như thế nào đây ok gro có điều điều gì muốn nói với lại những bạn đang coi video của Kai không nào? Chào chị Sim, em là em gái mưa của anh Kai Thế thôi Ôi my god Trời đất ơi ok ok như vậy là đủ rồi đó nha hôm nay á mình với lại là simi sẽ gọi là đấu với lại là ruby nha các bạn ơi để coi là ruby có thể nào mà cân hai được hay không nha còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào let's go alright tất cả mọi người ơi và bây giờ chúng ta đã vô tới trận chiến ngày hôm nay rồi đây ơi quên mất mình quên mất là trận đầu tiên chúng ta phải mua lột qua đây bơi nhưng mà thôi uh, cai lỡ ờ, mua lỡ, ờ, lỡ, lỡ mua mua luôn cai mở mua rồi nha rồi cai lỡ mua rồi nha mua gì mua lỡ mua mười năm luôn rồi Ơ kìa Ơ Cây á Ơ kìa Thôi Ru chơi hay mà Cho nên là chắc không chấp cái vấn đề đó Ru Ru xin mời Cẩn thận xin mời Đâu đâu đâu Ông có bảo vệ được tôi không Yên tâm Yên tâm Đồ là à, cái đồ Xin phải đồ là em phải Cây bắn rất là giỏi nha Yên tâm em gái cây bắn hay lắm xin ơi Đấy Sim thấy chưa Đấy Ui giời ơi Ôi tôi sao mình cục tay này Ui Ui rồi bấm mờ bên kìa à. <laughs> ok ok dạ. bấm tròn bấm tròn cái tròn cái tròn ok ok không biết nay là cái trận solo hay là phát cầm chó nữa đâu có phát cầm chó gì đâu ôi ơi ừ, trận đâu mà chơi bobby đâu cay quên cay quên sai sự thôi sim sim sim lên đấu với rô chú đi để cay theo dõi ờ, trận đấu à không được em phải không phải đáp chứ tôi không thể làm vậy được rồi ok luôn Ruby là người chơi hệ one shot các bạn ơi Còn mình là mình người chơi hệ sấy anh em mà Nên là nó cũng hơi bất công cho cho Ruby thật Nhưng mà Ruby muốn chơi sấy hay one shot thì cũng được luôn nha Ok luôn, được Để coi cai nào thì ra Để ông có thể gọi là thắng được không No, Xin ơi, cai bị, cai bị hết sợ rồi Trời ơi, cai bị đắp rồi Sim gì, trời ơi, em, em, em lại sự cay Không sao chị đứng đây Em, em, em, em sẽ hướng dẫn cho chị nhiệt chị nhiệt tình lên chị đứng chị cứu cay đi chị em cho chị cứu cay luôn ok cay chết rồi ông chồng quá ông tôi em phải ok sim ơi sao sim lại làm như thế tại sao vậy không, tôi, tôi, tôi đã bảo là nếu mà trận đầu ông không giết được thì gọi là tôi cũng thua luôn đấy cho trận này mình chơi sai mà mình mua sống sai ấy mua mua mua mua cay quá mua cay đi mua cay quên mua rồi cay quên mua rồi trời ơi trận này cay muốn bắn gì nhờ bắn gì cũng được cay là cay chơi shotgun nhá mà một tám tám bảy nhá mình chết cha là mua súng sấy rồi không sao cái đó đấy con keo của ông được này luôn ru muốn chơi thế nào cũng được ru là muốn chơi thế nào sim là cay nói xin nghe em cái mưa cay là bắn hơi bị ghê đó nha cay hơi bị hâm mộ cái mưa cay đó ủa vậy hả ủa tôi sao sim mất gà quá à, không coi để coi lắc nữa ra không mà chết tôi làm thèm không luôn cái bạn ui đau quá trời cái mất gì máu quá cái mất gì máu quá sim ơi Ui Ui nãy giờ dính cái gì đâu mà bấm nhiều máu Trời đất ơi Còn có, dạ, còn có sáu mấy máu à Trời ơi trời ơi trời oh god Trời em ơi em không để nó chị em sao nữa <laughs> Thôi Ủa? rồi bây giờ em, em sẽ diệt, diệt chị đầu tiên Cai sẽ để sang rồi Em ơi chị <laughs> rồi Khổ pha đó là ru các bạn có thể thấy là pha đó ru nóc tôi luôn anh em ơi nhưng mà <laughs> xui cho ru cái đó chính là ru không có để ý kịp ở bên tay trái của mình cho nên đã bị simi cầm umb nóc luôn được lắm chị ơi, hay quá chị ơi. Chị là một người rất là hay KS em ạ. À. Quá đau lòng, quá đau lòng không sao, em sẽ diệt chị đầu tiên. Simi KS. Simi KS đáng sợ thật sự. Đấy. Ok. À. Lại Diêm ơi, lại Diêm ơi, một điều rồi. Tính ra là trận này mình cũng có thể thắng đó nha. Nhắc hơi hơi hơi sợ sợ nha, bởi vì tự nhiên biết sao đi hai cân một hơi kỳ không khai. Không chị, em cân bốn luôn chị. Luôn cân bốn mà được rồi Dữ vậy. Trời ơi, đúng là trình độ. vậy có. Đừng nhắc nhục quá em ơi. Ui dồi ơi, đau người, bé dép bé dép cảm ơn Sim ơi Xong rồi, Sim bị nóc rồi, Sim bị nóc rồi Ờ, này là coi ông có làm gì đâu, không thì Ờ, không hết shot được, trời <laughs> ơi yeah biết sao không thật ra là tôi chơi vậy là chơi không không đẹp đó anh em bởi vì người ta hết sọt á là người ta chỉ bắn một viên thôi nhưng mà mình là mình nói rồi mình là người chơi hệ sấy anh em ơi <laughs> cho nên là mình cầm cả gọi là shotgun để mình sấy luôn cho nên là ru muốn chơi gì cũng được nhá ru muốn chơi gì cũng được nha tôi nhất là chết cha rồi rồi, mình ok bây vâng. giờ, bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ tôi sẽ cho cai solo với với ờ, ru trước cai solo trước xin đừng ngắm thôi ờ, ok luôn tại vì tại vì <laughs> okay. là người chơi gọi là người chơi không luật lệ luôn hiểu không cho nên là cai cai không có gọi là kiểu hết headshot hay là one shot gì hết ông cứ ờ, ông luôn được luôn được luôn ok cai cứ bạn cho xin đi cổ vũ thôi yeah xin sẽ bảy like stick cho cai được luôn như vậy nếu mà cai thua thì xin sẽ chạy thôi đấy thôi để coi sim chạy được bao lâu ok mày thấy rồi ok đâu làm gì ừ, vâng các bạn hai bên đang rất là căng thẳng mọi người trời ơi sao cái chuột tôi lắc vậy rồi vâng nhảy qua nhảy lại liên tục rồi đó tiếng sọt cơn đùng đùng thấy chưa bình luận viên hay quá Quậy ừ. quá, trời ơi tôi mà vâng hiện tại là cai vẫn đang gọi là cầm sọt cơn và vâng trời ơi cai bắt chặt rồi Vô, cai bắn chúng mà ơ kìa Chúng hả? Ok ok vâng hai bên mông keo rất là dày. Vâng cai là quyết định gọi là tiến công. Oh, cái bóng bóng nhiều quá. Cho mình rất là nhiều mẫu. Ok ok. Liệu ai sẽ được à, cái rồi xong cây đi. Cây của tôi rồi. Ok. Ok, Rucha bây giờ tới lượt chị với em rồi em à. Ok. Ui ui. Ui. Ui. mình. Đây, không sao, không sao em sẽ nhường chị. Không, đừng có nhường, không cần nhường gì hết. Cứ chơi thôi ơi đừng có nhường sim à tại sao sim lại có thể để cho em gái của cây nhường sim vậy hả tại sao vậy tại vì cây biết tại sao vì tại vì sim xinh đẹp <gasps> những người xinh đẹp cần được tha thứ wow <laughs> trời ơi em gái của cai kìa trời ơi thật tình á cai cai ừ. là cay nghi là ru đen gọi là nhường xí lắm đấy mà ờ bé ru đang nhường mình mọi người hay là cay đang nghi ru đang nhường lắm chứ hôm bữa cay đã bắn con chứ ru rồi ờ, ru bắn ru bắn kinh khủng lắm luôn anh em ơi thiệt luôn á thề với anh em được ru bắn rất là kinh luôn trời ơi trận trận này tôi ờ, tôi sẽ để cay bắn tiếp xin thất vọng về cay của cay không ok bây giờ bây giờ sim hãy gọi là làm bình luận viên nha sim hãy làm bình luận viên nha vâng xin giới thiệu các bạn tôi chính là bình luận viên của cam của Kairon đây Kairon đang có định chạy tới và vâng Kairon đã thấy được bom keo của Ruby Chan rồi ok ok đấy Vâng, sau đã nhảy Vâng, hai bên đang bật bóng kêu rất là dày Vâng, Kai đã bị chúng một phát ạ Nhưng mà vẫn may quá, Kai vẫn có thể chạy trốn được Đây, đây là pha giao tranh của hai bên Vâng, vẫn vẫn đang mất sa bông keo Và Kai có vẻ đã mất rất là nhiều máu sau gọi là pha bóng của à! <laughs> đã đầm rồi, Kai ơi Trời ơi, ông giống quá <laughs> quá Ông có đánh gì hả Kai? Ông có nói gì không? Trời ơi, trời ơi, Ru còn khiêu khích Kai kìa Chị <laughs> ơi Em được Với cay đi, với cay đi, với cay đi, với cay đi cho cay à, theo dõi trận đấu. À, ok. Bây đến mình nè mọi người. Ôi, oh Rui headshot luôn anh em à. Vâng và bây giờ chúng ta đang đến với trận đấu giữa hai cô nàng Một là Messi và hai là Ôi ơi, Sim đang sử dụng say rất Có phải là khó mọi người à Ồ, oh, oh Ru, wow, Ru chơi này. À, Ru chơi headshot bằng cái uh, cái biểu cảm luôn kìa Trời bằng cái hành động kìa oh, biểu cảm sao, xịn nha Cái đó là phải dân bật rồ nó mới chơi được đó nha Sim vậy vậy nè không chị biết không nè nè ví dụ như vậy nè không nè ví dụ như là người ta nhảy à, lên cái đấy cái đấy cái đấy thật ra thì mình cũng đã từng nghe qua rồi mọi người đấy cái đấy khá là pro mọi người nó khá là hay tôi là Sự... kỹ năng gọi là hết headshot của mình one shot của mình nó vẫn chưa tới đâu hết các bạn ơi cho nên là mình không thể nào mà chơi cái kỹ năng đó được nhưng mà làm sao rồi ok gọi là mình lên game Trời ơi. Ok, bây giờ lần lần lần này để để để chị gọi làm xung pha trước luôn ạ. À. Đây. Ok, cho xin trước này, cho xin trước nè. Đây ok, không dừng á. Đây ok ok, bông treo. Không nhường nhé. Rồi không nhường không nhường. Đấy, không nhường. Ui, anh em ơi, anh em ơi. Anh em. <laughs> mất hình nửa cây à, xin mất hình nửa cây. <laughs> À, trời ơi. Sợ thật sự. Rồi giờ để đâu đó cây? Thì tất nhiên là tới cây rồi. Sợ thật sự. Oh, hello hello hello hello bro uh, ok vâng chúng ta sẽ con tạo đòn. đây coi ta sẽ làm gì đây đáng sợ thật sự đủ nó vô đầu đúng không đêm chưa biết chưa biết chưa biết tôi cũng đang cố gắng hết sọt ở đây mà Ồ. Oh. Vâng, hình như có vẻ là Ruby Chan đang bị mất khá nhiều máu. Đấy. Ôi, hai bên đều mất rất là nhiều máu nha <laughs> hồi máu hồi máu hồi máu cứu máu cha anh em ơi cứu máu cứu máu nào <laughs> cứu máu kiếm cứu, cứu máu liên tục mọi người ạ đấy lên luôn lên luôn bạn đây ôi Ủa khoan sao mình tỉ mọi người chơi chơi sọt kênh mọi hay đưa cái chuột lên đầu nhá kéo tầm mình nhìn kéo tầm bốn ảo lúc trời <laughs> cái biết chuột ơi ôi ok thì số 3 đều cho mọi người ok ôi trời ơi cay ừ. bị kéo tâm rồi em ơi cay buồn quá cay gà quá cay ơi em gái của mình cay cũng thắng được nữa nhưng mà trời ơi cay thấy em gái của cay bắn hay chim ơi ờ thì à. hai hai hai thiệt ừ, hay đúng không ờ, ừ. trời ơi sao trận này tôi phải gọi là nhờ ruby chan dạy của mọi người ơi đáng sợ thật sự bắn giỏi quá trời luôn á em sẽ dạy cho chị miễn phí luôn <laughs> em chuyện một bí mật này em dạy uh, em dạy cho anh trai uh, à, cây gon của em thì em phải lấy tiền còn chị thì em sẽ miễn phí kìa oh, <laughs> ok ok Ai... ôi mong mong mong Ôi em đang cũng mày Ok ok Ôi rồi Đi đi đi đi Đang đi cũng Xử ai trước vậy ta <laughs> Xử ai trước vậy ta Nghe rồi đấy Nghe rồi đấy Mình động à. rồi đấy mà Đây ok Lên cây <laughs> ui ui gì ơi một bên wow. sấy trời ơi xin mất thể bóng quá ok No! <laughs> Cay là đi rồi, cay đi rồi Diêm ơi Ui giời ơi Diêm ơi, Diêm luôn Ui giời ơi Ủa. <laughs> May mắn mọi người ơi Ôi Được quá đó Rồi ok, cãi sao thua ai vậy Trời đất ơi Ê tính ra nãy chứ. giờ nãy giờ là cay xong pha cay bắn luôn á cho em Vậy hả không biết Còn như kiểu mình lâu lâu mới gọi là được tập uh, Free Fire một lần mọi người Thật sự là mình cũng không có giỏi cái này đạo đạo luôn các bạn Với lại là cay là cay muốn chơi gọi là kéo tâm chim hiểu không Cay muốn chơi cay đang tập chơi quan sát Bây giờ bây giờ bây giờ có chiến lược gì không cay Đấy Chiến lược hả? Ui giờ bây giờ ừ. cay nghĩ là cay bên xin bên <laughs> Trời ơi vậy đoạn luôn Ui rồi anh ơi Đây đây đây ok hai tụi mình hai bên đây đâu xin chưa thấy xin chưa thấy đây yeah ồ oh, thấy rồi nha thấy rồi nha mất máu rồi trời ơi tôi mất máu nhiều quá à ui trời ơi đấy xin chết nè à? một phát xin chết nè ta một một một một một một một một một phát là xin chết nè à. bơm máu bơm máu đây đây đang bơm máu Ru đang kêu tròn rồi Bơm máu số mấy ta Cái này nữa À trời ơi cắn à, Chị xem nào Đây chị đây Ôi ơi Ôi <laughs> Vô đầu nhưng mà vẫn chưa chết được Đây này mà máu dài quá sợ thật sự Đấy, Thôi trận này cay là cay quyết định sẽ không chơi ờ, shotgun nữa Bây giờ cay sẽ chơi MB450 bốn ừ. nha các bạn ơi Đấy bây giờ mình sẽ chơi mb bốn mươi 40 À, cái này là sẽ liên thanh luôn mọi người à Trời ơi Dép yep, còn hai okay. trận thôi nữa thì Kai với Sin sẽ thắng các bạn ơi Yeah yeah yeah yeah à, oh, cái trận này hơi bất công bằng mọi người Tự nhiên hai solo một mọi người à Ôi, thì, thì, thì lúc nào hai solo một cũng mất công bằng mà đúng không Nhưng mà Ru chơi hay Sim hiểu không okay đây ok trận này mình sẽ không chơi cá tâm nữa nha anh em bởi vì từ nãy tôi thấy tôi kéo tông ung thư á nên là bây giờ tôi sẽ chơi theo người chơi hệ sấy rồi cái what the gãy to thật sự luôn rồi cái vừa mới lòi ra thôi quá tôi thấy đáng sợ nha à. không chỉ cái kỹ năng cái bây cái giờ, đó là người ta gọi đây bây giờ mà một mình sim giết được rồi nó mới đỉnh nè thế hay nhưng mà rất tiếc thì sim à. ơi để chị siêu Siêu Chim ơi chim hà Thật sự là vẫn hiểu sao luôn mà chơi này mình lại à. Thật sự là nhưng mà biết sao Mình mình lúc mình chơi này mình hay bị quên cái nút hồi máu mọi người <laughs> Trời đất ơi Sumi chơi phi Fire nửa năm ừ. nhưng vẫn quên nút hồi máu thế mới hay chứ đấy ok tiếp tục trận đấu nào ok à, mọi bạn à, ơi và à, bây giờ mình có thể thấy được rằng là trận đấu chúng ta đang tỷ số là năm bốn rồi mình chỉ cần thắng hai trận đó thôi nhưng mà ruby có thể gọi là gỡ lại bất cứ lúc nào anh em à chỉ là phải thật là cẩn thận các bạn ơi ok ok bây giờ là càng về cuối cai sẽ chơi người chơi hệ sấy nhưng mà cai sẽ không chơi kéo tâm nữa bởi vì cai không kéo tâm được <laughs> châm kẽm mắt lại mình quay quay cam cái mọi người thì cai ngước cái cái, cái súng lên trời nhìn nó ảo luôn mọi người ạ Vậy là chị phải xem của em rồi Vậy là mấy bạn phải xem của Ruby rồi Anh em nào mà nãy giờ xem cam của Ruby chắc em cũng đang trầm kẹm lắm đúng không Nhưng mà đó là kỹ năng đó các bạn ơi Ồ, thế sao? Trời đúng rồi Ui bên này bên này bên này bên này bên này bên này bên này Yên tâm, yên tâm, yên tâm Rồi cái chuột tới lại chơi trò Umbala Umbala, Abala chép Ta cùng khiêu vũ như điệu mambo Yeah Rồi chuột tới lại chơi Ủa sao chuột mình không di chuyển ta? <laughs> Ờ, cái sao chuột mình nặng em ơi No Oh my god Cầm gì cay nhá Rồi à, pha đó ờ, cay xử lý kém quá Bằng một cách thật kiều để cái chuột của mình nó bị dày mọi người đó à! tỷ số bây giờ là 5 năm rồi mấy bạn ơi oh my god oh my god từ từ Ủa sao cái chuột hồi nãy có bị gì ta? Chết rồi, Kai chuột, chuột xin nó lại chuẩn bị nhảy à, quậy, quậy Kai ơi, nó quậy nhà quậy là kiểu tiktok rồi tay ơi rồi <laughs> chuột chuột có sim bị bị quẩy nhạc các bạn à mà đâu không sao sim ơi sim không cần đâu bởi vì là sim không có báo đâu bởi vì cay sẽ bảo vệ sim còn bảo gì được hay không thì không biết không thôi cay ơi nói vậy chi nói vậy chi trời khổ thật sự đây đây để bảo vệ chị sim cho rồi rồi rồi rồi sao anh trai đứng đứng đứng đứng giữa đứng giữa đi đứng giữa đứng giữa cho coi này không nè nè nè nè nè nè no cái biết cái gì không ru cũng có đệ tử đệ tử của ru cũng có y chang cay vậy à à đây à, à, đây à thôi đi giữa vui lắm á đi giữa có, có có cái này hay coi cho coi không vui không vui không vui không vui không vui vui vui mà à, vui lắm cái này khó vui lắm cực kỳ vui, vui. yên tâm for xua. không không không không vụ đâu không có đứng giữa đi ha xong lát mà tôi chết nha biết tay tôi á rồi à à đất và <laughs> à, cái à nghe rồi tôi sợ ông nổi thật luôn mọi người đấy Đầu thật, đầu thật anh em ạ à. đâu thật sự No Sim ơi sim Trời đất ơi, tôi đâu tôi Ủa Ảo Tôi chưa kịp làm gì luôn đó mọi người nè dạ. oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Trận này chúng ta phải cố gắng Oh my god. Này buộc là một là giao trận chung kết hai là teo luôn nha mọi người à, <laughs> tôi nghĩ là tỷ lệ teo hơi cao các bạn ơi bởi vì lục rô bắn ừ. quá là kinh khủng luôn các bạn ơi cho nên tôi nghĩ là tỷ lệ tỷ lệ mà tụi mình tua sẽ hơi cao nhưng mà thôi không sao, đâu bạn sao đâu trời chuyện còn dài mình bắn được 5 trận là cũng cũng nhiều rồi tính là mình thắng được 5 trận là cũng hay rồi và cộng thêm mấy ca mấy mấy mấy pha gọi là chơi dơ của mình nữa à, không tại sao mình gọi là chơi dơ mình ta có gọi là kỹ năng chứ giờ quên tại sao nhớ rồi tôi chơi mua bông keo cây ạ chết rồi ở đây chị chị qua đây em cho chị nè à cái gì cái gì không sao không sao đấy ok cây à trận cuối này Bản sự tùy duyên do cây hết đấy ok để, okay, để coi gọi là cây của John gọi làm cái gì không nè nhiều khi em đâu vậy ba yeah! Trời ơi, xin bắn hả? Ủa? <laughs> Trời đất ơi Tè luôn nội nhảy kia xong tôi mình này tôi Không, cái đó phải là mình cố cố tình bật khi thôi nha các bạn cái đấy là tôi tôi tôi nói với anh em tôi không cố tình bật khi đâu nha nhưng mà tại vì mình bị hoảng quá các bạn hiểu không cái cái nút khi của mình kế gần ngay những cái nút di chuyển ấy tôi hoảng quá cái tôi mới bật lên á bạn em hiểu không tôi lỡ tôi bật lên chứ may là tôi chơi dơ rồi nha các bạn ừ, nhưng mà thầy thì để cô đánh chứ kết quả cho nha cô thắng nha à được luôn bạn nha ok ok vô trận chung kết rồi các bạn ơi vô trận chung kết rồi rồi ok chạy chung kết chạy chung kết tan tan tan tan tan chưa thấy chưa thấy bom keo chưa thấy bom keo anh nghe anh ơi ôi ôi ôi ôi ôi cái máu á ôi ôi ôi từ từ từ từ từ nút di chuyển tôi bị gì vậy ok là bạn rồi cây <laughs> ơi bạn sư tì cây alo bạn sư nhờ cây nhầm no thua luôn rồi ôi rồi xong luôn oh my god thua luôn rồi trời đất ơi thề tiếc lắm luôn á mọi người à đủ anh xem nhiều kêu hơn cay luôn vậy xem ơi món gà quá à, chị Trời à sim năm kêu luôn các bạn ơi rồi khoan nhưng mà khoan nha sim năm kêu nhưng mà sát thương của sim có ngàn chín cài là hai ngàn ba đó nha ừ. trời đất ơi vâng, ok mọi vâng. người ơi thì chắc là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi và đây là một cái trận gọi là solo cùng với lại em gái mưa phải nói là thực sự rất là căng thẳng các bạn à bởi vì á là ruby chơi rất là hay luôn anh em ơi nhưng mà đây không sao mình sẽ cố gắng để luyện tập thêm nhiều hơn nữa để có thể gọi là solo với ruby luôn nha và cảm ơn mọi người đã xem video này và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và muốn subscribe và các bạn cũng đừng quên là cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha và mọi người cũng đừng quên là hãy ủng hộ cho HL Simi và đừng quên ủng hộ cho cả Ruby TV nữa nha.